và mình hướng dẫn anh em thêm một cái cách đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn giống như anh em có thể chơi được kèo gốc kèo thẻ nè hoặc là anh em có thể chờ kèo tuột tại sao mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn giống như kèo nó chấp một trái mà anh em có thể chờ kèo gầm gầm thì nó sẽ tuột kèo xuống 0,75 hoặc 0.5 thì anh em sẽ vào kèo bởi vậy anh em chơi trang anh em có được lợi thế là được anh em gồng kèo còn anh em chơi bên ngoài á thì anh em bị mắc cò nè anh em mắc like nè rồi anh em không được lựa kèo nữa người ta chỉ đưa ra anh em kèo cao hơn trong cái tỷ lệ trang nó đưa ra cho tất cả anh em thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em có thể chơi đăng ký cái trang anh em chơi để anh em có thể kiếm được một cái lợi nhuận tốt nhất và anh em có thể chơi được cái mã kèo mà tỷ lệ anh em ăn cao nhất thì đó nếu mà anh em nào mà muốn vào nhóm của mình để đăng ký trang và chơi trong nhóm của mình luôn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần nhận định cho tất cả anh em cái trận của Serie A nha anh em. Đó là giữa Udinese và AC Milan diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 19 tháng 3. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Serie A thì anh em cũng thấy à, AC Milan đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 48 điểm sau 26 vòng đấu. Còn trong khi đó, thằng Udinese thì đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 26 vòng đấu thì mình sẽ tiết mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía Udinese thì anh em cũng thấy Udinese trong cái chuỗi 10 trận gần nhất thì Udinese chỉ thắng được hai trận và để hòa 4 trận và để thua 4 trận thì trận thắng gần nhất của Udinese thì thắng với Empoli với tỷ số cách biệt 1-0 trên sân khách nha thì bên phía AC Milan thì anh em thấy trong cái chuỗi 10 trận gần nhất của AC Milan thì AC Milan đã thắng được 4 trận và để thua 4 trận nha anh em thua 4 trận và để hòa hai trận hai trận hòa gần nhất là AC Milan để hòa Salentina và hòa trước Tottenham ở trên à, đấu trường à, cúp C1 nha anh em thì à, mình sẽ tiến vào cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng Udinese thì anh em thấy Udinese đang chơi trên sân nhà rất tốt nha trong 4 trận gần nhất thì Udinese đã hòa hết 3 trận và để thua một trận trước Bologna nha nè thì cái phong độ chơi trên sân nhà của Udinese này anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì toàn là nghiêng về cái mã tài từ 3 quả đến 4 quả không nha anh em thì anh em thấy trong những trận gần nhất của Udinese chơi trên sân nhà toàn là rất là nhiều bàn thắng còn thành tích chơi trên sân khách của thằng AC Milan thì AC Milan trong cái mùa này có phong độ cũng không tốt cho mấy nha anh em. Tuy đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng mà cái thành tích chơi trên sân khách của AC Milan chỉ thắng đúng một trận trước Monza thôi. Còn bao nhiêu thì AC Milan cũng đều thua nha anh em. Thì cái thành tích à, mùa này của AC Milan nó không được tốt cho mấy. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của thằng AC Milan và Udinese thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì thằng AC Milan chỉ thắng được một trận gần đây nhất luôn là thắng với cái tỷ số là 4-2 còn trước đó hai này gặp nhau giống như mà kỳ phòng địch thủ vậy nè toàn một điều không anh em thấy ba trận trước đó toàn một điều không nha thì mình sẽ tiến vào cái phần cái trận gần nhất nó gặp nhau và trên ờ, sân nhà của AC thì AC ăn 4-2 cho tất cả anh em xem đây thì anh em thấy trận đó là trận đó là AC Milan ăn với cái tỷ số là 4-0 4 0 4 2 nha anh em 4-2 thì hiệp 1 nó đã hai điều rồi thì anh em thấy đây thẻ vàng thì cũng tầm 5 thẻ thì anh em có thể đã hai này gặp nhau thì đa số có thẻ vàng và thẻ đỏ thì anh em có thể gặp quýnh cái mã tài thẻ được nha rồi thì um, vào phút thứ hai là bên phía um, UDNC là ghi bàn trước rồi nha anh em và um, phút thứ um, phút thứ 11 và AC Milan gỡ lại phút thứ 15 AC Milan sẽ ghi thêm bàn thứ hai thì anh em thấy cái phong độ của AC Milan ghi trong vòng 4 phút mà ghi được hai bàn thì cái phong độ của AC Milan gặp thằng à, Udinese rất tốt nha anh em thì anh em thấy cái tỷ lệ trong cái trận đó mà Trang Sofa đang đánh giá cái thằng à, AC Milan anh em thấy tới 78.11% về kiểm soát bóng à, tỷ lệ hòa là 16% thì anh em thấy cái tỷ lệ mà kiểm soát bóng của thằng AC Milan hầu như là đang ừ, gác uh gác bên phía Udinese rất là nhiều luôn nha anh em thì anh em thấy cái tỷ số mà Trang đánh giá thì anh em cũng biết rồi thì mình sẽ xem góc cho tất cả anh em thì hai thằng này nó đá chính chính diện là nhiều anh em ít đá cánh thì um, nó giống như một cái um, một cái tỷ lệ kèo góc nó ra thì anh em có lên đá xỉu góc được hoặc là anh em đá AC Milan chấp góc thì trận này AC Milan chấp dữ lắm 1.5 góc thì anh em có thể vào AC Milan chấp góc được nha thì à, mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái đội hình cho anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà kèo nhà cái đưa ra luôn nha anh em đây là cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra thì nhà cái đưa ra cái mã kèo là Away là đội sân khách nha anh em đội sân khách là AC Milan đang chấp với mã kèo 0,25 và tài xỉu 2,25 thì tài xỉu đang đưa ra với cái mã kèo rất là thấp như vậy thì mình không phiên anh em vào cái mã cái tài xỉu nhưng mà cái mã kèo AC Milan đang chấp 0,25 thì mình sẽ à, đi vào cái kèo chính luôn cho anh em vào phần chốt kèo luôn nha anh em thì đây anh em thấy có cái bảng tỷ lệ kèo mà mình lấy trên um, cái trang của mình đang chơi xuống cho tất cả anh em xem luôn nha thì hiện tại AC Milan đang chấp với mã kèo là 0,25 ăn chính nha anh em ăn chính và tài xỉu thì đang có mã kèo 2.5 nhưng mà xỉu thì ăn 79 nhưng mà anh em có thể nằm cái mã nếu mà anh em muốn chơi tài thì anh em có thể nằm cái mã à, kèo là 2,25 ăn 1,82 nha anh em còn hiệp 1 hiệp 1 thì hai này nó đá đồng đá đồng nhưng mà AC Milan là nó đang đè bạc nha anh em à, anh em nằm AC Milan chỉ ăn 65 nhưng mà anh em chơi trang anh em ở ngoài nếu mà anh em đang chơi anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì tại sao mình phiên anh em à, chơi trang là vậy nè anh em thấy không là giống như cái trận này đi hiệp 1 người ta đá đồng nhưng mà anh em nằm AC Milan thì tỷ lệ anh em ăn chỉ có 65 thôi nhưng mà ở ngoài ở ngoài anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò nó sẽ đưa cho anh em mà một cái mã kèo là 0,25 0,25 nè đó 0,25 nhưng mà anh em nằm đội chủ nhà anh em nằm kèo dưới thì anh em ăn chỉ có 6 thì nếu anh em chơi trang thì anh em có thể chờ trong vòng 5 phút hoặc là 7 phút rồi anh em chờ cái mã tỷ lệ kèo đá đồng nè mã tiền mã cái mã tiền này nè anh em nó lên ăn tám mươi mấy ăn chín anh em vào anh em nếu mà hiệp một đứng hình thì anh em tỷ lệ anh em chỉ có nhiêu anh em hiệp một anh em đứng hình thì tỷ lệ anh em không thua còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cọ nếu mà đứng hình thì anh em cũng vẫn thua nữa nửa kèo bình thường thì bởi vậy mình phiên tất cả anh em vào chơi một cái trang cho nó lợi thế thì anh em thấy có rất là nhiều kèo cho anh em lựa thì cái trận này anh em cứ quýnh nhẹ nhẹ quýnh nhẹ nhẹ thôi nha anh em chặn anh em nằm à, mình thì ở à, đây mình có chữ chốt kèo và cái chữ chọn AC Milan trừ 0,25 thì anh em cứ nằm cái mã kèo AC Milan full trận cho mình hiệp 1 thì anh em nằm AC Milan luôn nhưng mà anh em chờ kèo lên chờ giống như um, ra sân chừng tầm 10 phút thì um, giống như kèo này lên ăn chín là anh em thể vào kèo được còn anh em chơi ở ngoài thì anh em quýnh hiệp 1 thì chấp 0,25 cản rồi bởi giờ mình khuyên anh em vào đăng ký trang để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn thì lót tỷ số cái trận này anh em có thể lót cái mã tỷ số không điều một điều cho mình nè không không một một cho mình thì anh em lót hai cái mã tỷ số này thì à, giống như anh em đánh một củ này anh em lót mã tỷ số này là à, 100 đi anh em lót 100 0011 thì tỷ lệ nếu mà nó ra về hai cái tỷ số quà này anh em quýnh một triệu anh em chỉ lỗ có nửa nửa nửa nửa tiền thôi nha anh em thì à, nhưng mà anh em ăn lại được cái mã này là anh em đánh tranh trăm anh em ăn 920 nè anh em ăn 620 nè bao anh em lỗ luôn thì đó anh em lót hai cái mã tỷ số này cho mình nếu mà anh em sợ về cái tỷ số quà thì anh em có thể lót 0011 thì tỷ số anh em đang lời rất là cao luôn nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa Udinese và